Dạ, xin giới thiệu với các bạn là ba cái mẫu hộp số à, hàng mình đã về các bạn nhé. À, cái à, hộp số màu xanh là cái loại hai tiến một lùi có côn đi hợp. Côn này là côn chủ động các bạn nhé, không phải là côn tự động. Đấy, côn này là sử dụng côn tay, là buli đôi, đai bản B. Đấy, đường kính buli là khoảng à, 15 cm. Hộp số này thì à, có hai số tiến, một số lùi. Tỷ số truyền là một cái là tỷ số truyền là số 1 là 1 trên 12 giảm đấy và 1 trên 16. Số lùi là 1 trên 20. Đây, trục này rất là dài nhé. Đây, có thể đo sơ, sơ bộ cho các bạn. Trục này là dài khoảng 12. À, Đường kính trục thì các bạn thông cảm thì mình cứ tính à, đo nhanh thôi chứ còn tí nữa mình kẹp thứ kẹp vào nó khoảng 25 chục 25 đấy và cái ờ, hộp số tiếp theo là cái hộp số này là ba số tiến một số lùi cái loại này cũng à, sử dụng à, ly hợp à, ly hợp tay đấy ly hợp chủ động đấy thì mình cứ nói thế nào cho các bạn dễ hiểu là được có nghĩa là các bạn phải thao tác thì nó mới à, ngắt nhả để sang số thì có 3 4 tỷ số truyền như sau số 1 à, là 1 trên 8 số 2 là 1 trên 12 số 3 là 1 trên 48 và số 4 là 1 trên 57 1 trên 57 là số lùi các bạn nhé còn đây là cái hộp số chuyển hướng vuông góc thì các bạn vẫn hay mua rồi kích thước nó khoảng 10 x 10 cái hộp số đầu vào này là 15 đầu vào này là à, cốt 6 răng à, đường kính ngoài là hàm 1920 à, đầu ra này là đường kính 25 cũng 6 răng đấy thì à, các bạn à, tùy mục đích ứng dụng còn cái bộ này thì à, cần số của nó đây sang số này à, khi nắp cái này lên thì cần có một số cái tinh chỉnh nhỏ nói chung là mình về mình vừa làm mình vừa nghiên cứu đấy tất cả đều sử dụng nhất cái hàng này thì em bán lâu rồi hôm nay nó có hàng thì em À, giới thiệu cho các bạn để các bạn biết là mình đã có hàng thêm về mới về chứ không phải là hôm nay mới bán Đấy. thì à, các kích thước hộp số thì à, con này nó khoảng lặng khoảng à, 25 kg đấy còn con này thì nó khoảng 78 kg gì đó con này thì nhẹ thôi à, cái loại này thì chịu tải một tấn là vô tư loại này thì cũng khoảng một tấn đến một tấn dưới loại này cũng vậy loại này khoảng à, dưới một tấn đấy thì à, các bạn à, mình bán là mình bán hộp số còn sử dụng vào mục đích gì thì đó là do khách hàng à, khách hàng có thể à, à, tùy xem ứng dụng phù hợp với cái tốc độ ấy, để khách hàng à, kiểm tra như con này thì à, thì mình sẽ Đấy, được kính trục của nó là 22 này 22 con này con này là đường kính trục con uh, ờ, 3 tiến một lùi to là đường kính trục ra 25 con này cũng 25 Đấy, cái khớp 6 ờ, răng này bên mình có bán nhé thì bạn nào mua thì mình sẽ bán thêm nếu như các bạn mua mình sẽ bán cho các bạn thêm một cái khớp nối vào đây để các bạn về các bạn hàn đấu lối ra như thế nào thì đấy là uh, tùy các bạn đấy thì uh, mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn liên hệ số điện thoại uh, ở dưới màn hình đấy thì cảm ơn các bạn đã xem kênh video của mình